thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội, nay là xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông mổ côi mẹ khi mới được 3 tháng. Năm 1932-1933, Nguyễn Bính có theo người bạn học ở thôn Vân lên Đồng Hỷ, Thái Nguyên dạy học. Năm 1947, Nguyễn Bính đi theo Việt Minh Năm 1954, theo Hiệp định Geneva, Nguyễn Bính cũng như bao cán bộ Việt Minh khác tập kết ra Bắc. Ông về công tác tại nhà xuất bản văn nghệ, sau đó ông làm chủ bút báo Trăm Hoa. Trong suốt 30 năm, Nguyễn Bính đã sáng tác nhiều thể loại như thơ, kịch, truyện thơ. Ông sáng tác rất mạnh, viết rất đều và sống hết mình cho sự nghiệp thi ca. Ông được đông đảo độc giả công nhận như một trong các nhà thơ xuất sắc nhất của thi ca Việt Nam hiện đại. Một số tác phẩm Qua nhà, những bóng người trên sân ga, cô hái mơ, tương tư, chân quê. Về bài Xuân về Xuân về thuộc thể loại thơ tự do. Sáng tác năm 1937 in trong tuyển tập thơ Nguyễn Bính. Phương thức biểu đạt là biểu cảm. Bố cục chia làm bốn khổ. Khổ 1, vẻ đẹp khi gió xuân về. Khổ 2, vẻ đẹp khi nắng xuân về. Khổ 3, vẻ đẹp đồng quê xuân về và khổ 4, cảnh đi chảy hội mùa xuân. Giá trị nội dung, bức tranh mùa xuân có hình ảnh thiếu nữ với má hồng, mắt trong, duyên dáng đi hội chùa làng. Cảnh xuân, tình xuân được nhà thơ nói đến rất bình dị, mộc mạc và rất thân thuộc. Giá trị nghệ thuật, từ ngữ gợi tả, gợi cảm, hình ảnh thơ chân thực, gần gũi, sau khi đọc chúng ta trả lời câu 1, liệt kê một số hình ảnh không khí xuân về trong bài thơ. Mỗi một đoạn thơ là một bức họa mùa xuân ở làng quê Bắc Bộ Việt Nam, hình ảnh thơ đẹp, tuôn trào sức sống. Thực ra đó là những cảnh bình thường của làng quê xưa vào mỗi dịp xuân về, nhưng dường như cảnh sắc quê hương thấm vào hồn thi sĩ nên nhà thơ cảm nhận được chất thơ, cái đẹp trong cuộc sống bình dị hàng ngày và chúng ta liệt kê một số hình ảnh gợi tả không khí xuân về như là gió đông, màu má gái chưa chồng, con trẻ chạy xuân xe, rời quang, nắng mới hoe, lá nõn, nhành non. Nhành non nhé, cô chữa lại. Lúa thì con gái mượt như nhung, ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng, yếm đỏ, khăn thâm chảy hội chùa. 2. Phát biểu cảm nhận về một hình ảnh đặc trưng trong bức tranh Mùa xuân làng quê Việt Nam trong bài thơ. Cảm nhận, nhà thơ đã nắm bắt được khoảnh khắc bừng sáng của thiên nhiên tạo vật khi xuân về. Hình ảnh, nắng mới hoe, gợi sắc nắng hồng lấp lánh, đánh thức những chồi non, khoác lên mình chúng một lớp bạc. Tưởng như sự sống như đang cựa quậy, vươn mình thức dậy để rồi tác giả phải bâng khuâng, lá nõn nhành non ai tráng bạc, vẫn là cây, lá nhành non, nhưng qua đôi mắt tỉnh tứ của thi nhân, thiên nhiên trở nên lung linh, kỳ thú, mới mẻ. Cô ba xác định chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ và cho biết nhan đề Xuân về đã góp phần thể hiện chủ đề cảm hứng chủ đạo ấy như thế nào. Ta trả lời, nhan đề xuân về gợi tả tiếng reo vui chào đón mùa xuân, xuân của đất trời, xuân của lòng người, xuân đậm dấu ấn văn hóa trên quê hương Bắc Bộ. Hình ảnh gợi tả không khí xuân về mang đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Chúng ta xem câu 1 sách giáo khoa trang 77. Chủ đề, những rung động và cảm xúc tinh tế của nhà thơ trước hình ảnh thiên nhiên, con người, đất trời đậm hồn quê của mùa xuân Bắc Bộ